What's up? Xin chào 500 anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Ear Thì ngày hôm nay nhân dịp uh, có một vị khách đặt cho mình build một cái kit 68 giá rẻ đó Thì uh, hôm nay mình sẽ cùng uh, build luôn thử uh, em kit 68 này Đồng thời là cái kit này hiện tại bên mình đang có giá khá là rẻ Rồi anh em cùng mình uh, thử xem thử sau khi build thì với cái tầm giá khoảng hơn một triệu thôi Thì nó có ok không nhé Let's go Đầu tiên thì các bạn à, sẽ phải mở cái con kit F68 này ra thì với cái con kit này nó mở ra cũng khá là đơn giản thôi nó có chỉ có ba bốn con ốc gì đấy à, nó có tất cả tổng cộng là 6 con ốc sau khi mở hết ốc ở mặt trên thì chúng ta chỉ việc nhấc cái palette ra mà thôi ừ. sau khi nhấc ra thì chúng ta thấy nó đã có lót sẵn foam rồi ờ, foam ờ, PCB với lại uh, ờ, giữa PCB với palette rồi đó ở dưới thì chúng ta sẽ thấy uh, cái mặt ở dưới đây rồi sau khi mở ra thì chúng ta sẽ thấy cục pin ở phía dưới chúng ta sẽ có hai cục mỗi cục là 2000 mAh và với cái con này chúng ta có thể thấy được là cái cung ở dưới của nó chưa có lót gì hết tức là chưa có foam đáy thì chúng ta phải lót foam ừ, đáy cho em này tuy nhiên thì à, cái độ rỗng của con này thì rất là ít tại vì cái PC của nó cũng đã gắn khá là sát với lại đáy của cái khay rồi cho nên là khi các bạn lót thì các bạn lót mỏng thôi nhé đừng có lót dày quá nó sẽ bị độn cái PCB lên Ok bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lót hết foam cao su lưu hóa vào trong cái cây của em này Ok như vậy là mình đã lót à, xong cái phần đáy của em này thì với à, mình thì lót như vậy đã là ok rồi chứ còn nếu mà chúng ta lót thêm một lớp nữa thì thực sự là nó sẽ rất là dày đó và cũng không cần thiết lắm với em này thì mình sẽ không có tép mót tại vì mình, à, không có muốn nó nổ lóc tóc mà mình chỉ muốn nó có thể có cảm giác, a, à, silent nhất có thể, tức là nó sẽ im. Đó. nếu mà được thì các bạn có thể đổ silicone, tuy nhiên thì đổ silicone khá là tốn kém và nó cũng nó cũng rất là hên xui, cho nên là theo mình nghĩ thì dùng cái, a, à, foam cao su lưu á này là ok nhất. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp cái mặt vô lại nha. Ok, sau khi à, các bạn lắp cái mặt vô thì các bạn lưu ý là khi mình lắp mình nhớ kiểm tra xem cái cần gạt ở dưới này nó có lồi đủ đủ để chúng ta có thể gạt không. Nhiều khi nếu mà các bạn lọt dày quá thì nó sẽ đụng cái này lên. Nó sẽ bị kênh và chúng ta không có thể gạt được nữa tại vì nó đẩy lên quá cao. À, như vậy là khá là ok rồi chúng ta sẽ gắp lắp cái à, plate vô lại và trước khi chúng ta chúng ta lắp vít thì chúng ta sẽ thử các cái thanh stab trước nhé bây giờ chúng ta sẽ thử kiểm tra các cái thanh stab trước hôm nay thì mình sẽ dùng một loại switch à, đó là switch linear của thằng KTT là Kang YB3 thì cái dòng switch này thì nó đã được lúc sẵn rồi nó, nó sẽ đỡ mất công rất là nhiều và giá nó cũng rẻ nữa cái dòng switch này thì à, nó lúc cũng ok nên bấm rất là mượt mình nghĩ những bạn nào mà thích kiểu ờ, dòng line thì có thể sử dụng con này mà giá nó cũng rất là sinh viên ờ, như vậy là nút back đã là ok rồi mình sẽ thử ờ, xem vị trí của các nút khác nhé Enter cũng rất là ok này cái nút quan trọng nhất là cái nút Space này Space của em này thì là Space 6.25U à, và với cái Space 6.25U này thì nó cũng đỡ hơn rất là nhiều so với những cái dòng à, Space 7U á thì nó sẽ dễ dàng bị cong bên và rất là khó nắn Ồ, con này cái space nó làm cũng rất là ok rồi nó hơi sạn một xíu thôi cái này thì nếu mà được thì mình thì có lẽ là mình sẽ đúp sơ qua một xíu nữa sang nút ship nút ship này thì có lẽ à, chưa được ổn lắm ok mình sẽ tìm lại nút ship bên trái và nút space nha à, như vậy khá là ok rồi bây giờ mình sẽ lắp hết switch vào và lắp thêm một bộ keycap vào cùng sau đó sao test cho anh em nghe thử nha Sau khi mình đã lắp toàn bộ switch lên thì à, nếu như mà các bạn muốn chắc chắn thì các bạn nên mở bàn phím lên và check lại tất cả các switch xem thử nó có nhận hết không và đèn led nó có bị gì không nhé trước khi mình lắp keycap Đấy, thì con này đang hỗ trợ 31 led RGB cùng với lại cái switch này thì led lên cũng rất là sáng nữa hôm nay thì mình sẽ lắp cái bộ này đi kèm với một cái bộ keycap rất là ngon bộ keycap này thì cũng là chuẩn cherry sử dụng chất liệu ppt in đai súp thôi nhưng mà nó in rất là ok và đồng thời là nó cũng rất là dày nữa đó rất là dày dặn luôn nó có rất là nhiều nút hỗ trợ cho chúng ta được nhiều cái layout khác nhau đây và mình cũng rất thích gõ bằng à, profile cherry nó cũng sẽ không quá ồn nào à, với cái switch dòng switch mới này thì các bạn yên tâm là cho dù các bạn lắp cherry hay là lắp uh, à, OEM thì nó cũng sẽ không sợ bị cấn nhé mặc dù là mặt ngược hay mặt xuôi gì cũng ok hết Ok, như vậy là mình đã lắp xong bộ keycap rồi Như các bạn thấy thì con này nó kiểu dạng combo hủy diệt LED luôn Mặc dù là vẫn có LED RGB nhưng mà cái keycap này nó quá dày Đó, cho nên chúng ta không thể nhìn thấy cái LED đã xuyên qua nổi luôn à, Cái chuyện có LED hay không thì cũng không quan trọng lắm Với những cái con kit như thế này thì khi mình à, sử dụng LED thì nó rất hào pin Đó. Và chúng ta nên tắt LED khi mình sử dụng à, không dây nhé Đấy, như các bạn thấy thì cái màu lên của nó khá là ok giữa màu tím màu xám và màu bê kết hợp với thêm bộ ờ, kit màu đen nữa rất là ok luôn bây giờ mình sẽ cùng à, sao test sơ qua cho anh em nghe nhé Ok, như vậy là mình đã có build xong cho anh em một con kit F68 khá là ngon Và anh em nghĩ sao về cái ờ, tiếng gõ cũng như sau khi build cái kit này Với cái giá trị build của con này thì tổng thiệt hại của nó thì nó cũng rơi vào khoảng tầm hơn một triệu thôi Khoảng tầm một triệu ba một triệu tư gì đấy Và hiện tại bên mình nếu như mà các bạn đặt à, mình build từ A tới Z như thế này Tất cả từ switch đến keycap và cả kit thì bên mình sẽ hỗ trợ mod free như trong video này luôn nhé thì uh, các bạn khi mà cầm kiếm trên tay thì nó sẽ hoàn toàn chỉ để sử dụng luôn thôi không cần phải làm gì hết và nó rất là ngon rồi con này thì được cái là nó sẽ có hot swap nằm chân và cũng có trợ ba móc cho các bạn thoải mái có thể kết nối cũng như là mang lại mang đi mang lại rất là tiện ok các bạn uh, có ý kiến về cái ờ, bộ kit này thì hãy để lại comment ở phía dưới phần mô tả nhé còn nếu mà các bạn muốn đặt hàng thì có thể inbox trên fanpage để đưa ra các option mà các bạn muốn Dạ, ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, share và ủng hộ kênh Bot Kia đấy. Bye bye. you know.